Xin chào các bạn. Ờ, tiếp theo cái series ờ, hướng dẫn lập trình BUC S7 1002 trên cái phần mềm TE Thì hôm nay từ học lập trình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái ờ, đồng hồ thời gian thực nha, sử dụng đồng hồ thời gian thực ở trong cái BUC S7 1002 trên phần mềm TE để chúng ta điều khiển thông qua một cái ví dụ cụ thể như thế này. Nha. Viết chương trình điều khiển cái hệ thống chuông báo giờ làm việc theo yêu cầu như sau. 13 giờ thì chuông sẽ reo 3 hồi à, mỗi hồi à, 2 giây và nghỉ giữa hai, các hồi là một giây 15 giờ 00 thì chuông sẽ gieo một hồi 2 giây 15 giờ 30 thì chuông sẽ gieo 3 hồi và tương tự như vậy cho đến 17 giờ 10 thì chuông sẽ sẽ chuông sẽ gieo 3 hồi thì à, để à, làm được như thế này để lập trình một cái hệ thống chuông báo giờ như này trên phần mềm Teboto thì chúng ta phải sử dụng đồng hồ thời gian thực đúng không ạ vậy thì đồng hồ thời gian thực ở À, theo tia tô chúng ta làm như thế nào thì xin mời các bạn theo dõi à, video clip nha đây trước tiên thì à, để sử dụng đồng hồ chân thực thì chúng ta phải tạo một cái data block mới ha bằng cách là chúng ta chọn add new block bấm chuột vào đó bấm đích click chuột click, click đôi chuột ha click đôi chuột chọn và ở đây chúng ta có thể đặt tên nha rồi vậy thì chỗ này chúng ta đặt tên cho cái data block này nha thì à, các bạn muốn đặt tên gì cũng được đặt tên tiếng việt cũng được ờ, nhưng mà nên đặt tiếng ờ, tên tiếng việt không dấu ha các bạn ví dụ như ta đặt là thời gian thực đi ha à, thời gian thực đi rồi ok các bạn chọn ok thì nó sẽ xuất hiện một cái bảng như thế này nha ở đây thì à, cái bảng này là bảng để cho chúng ta cấu hình cho cái thời gian thực đó à, thì ở đây chúng ta cũng đặt tên cái, cái cột đầu tiên cũng là đặt tên một lần nữa ha đặt tên một lần nữa thì ví dụ như là chúng ta đặt là thời gian thực Ờ, club này ha phải khác cái tên đấy ờ, đi rồi ở đây thì cái đồng hồ thời thực nó thực hiện theo cái kiểu dữ liệu là ờ, DTL cho nên là chúng ta phải chọn cái kiểu dữ liệu là DTL chúng ta đánh chữ DTL vào rồi chúng ta enter đấy khi chúng ta bấm xong thì bên ngay lập tức bên này bên cái chúng ta thấy là bấm vào nó có cái xuất hiện mũi tam giác và chúng ta bấm xuống thì chúng ta thấy là nó có năm này tháng này ngày này week đây là là thứ trong tuần đấy các bạn thứ đấy thứ hai thứ ba thứ năm sáu thứ bảy chủ nhật đó nha hours là giờ minute là phút second là giây và ở, BCS 7002 này có thêm đó là nano nano giây các bạn nano second nano giây đấy thì như vậy là chúng ta đã xong cái phần này chúng ta có thể tắt đi rồi chúng ta quay trở lại cái phần à, men là phần men uh, men OB thì uh, để lấy thời đọc cái thời gian thực thì chúng ta sẽ vào cái phần instruction này ha rồi chúng ta chọn cái uh, phần là uh, các cái lệnh mở rộng này lệnh mở rộng này và chúng ta lấy cái lệnh là đọc cái thời gian thực là date and time này đó và chúng ta sẽ lấy ở đây là để đọc cái thời cái thời gian thực thì chúng ta lấy là rd lock rồi chúng ta kéo ở đây Đấy, dạ, như vậy là ở đây nó có 5 chân thì chân E N là chân ờ, cho phép cái đồng hồ thời gian thực này hoạt động ha đối với dòng S72 này là chúng ta có quyền nối trực tiếp này chúng ta có quyền nối trực tiếp chứ không cần phải đằng trước nó một cái tiếp điểm giống như là S7200 đấy các bạn s trăm thì chúng ta phải bắt buộc phải có một cái tiếp điểm đặc biệt nào đó nhưng nó không được phép nối trực tiếp như này nhưng mà dòng S7200 thì cho phép ha các bạn chân thứ hai là chân nano vậy thì khi cái đồng hồ thời gian thực này nó hoạt động thì cái chân nano này nó cũng xác định là ờ, cũng ra có mức 1 luôn đấy các bạn cũng có điện luôn đó chân thứ ba là chân ờ, red van red van tức là return value tức là cái giá trị mà nó trả về khi mà cái đồng hồ thời gian này nó hoạt động thì cái chân này à, cũng có nhiều cái công dụng lắm chúng ta ít có sử dụng cho nên chúng ta đặt đại đi ha chúng ta đặt vào đây là ví dụ như là lưu trữ chẳng hạn lưu trữ nha lưu trữ chúng ta đặt đại đi rồi sau đó chúng ta sẽ à, định nghĩa cho nó một cái tác nha thì tự động nó nhận là tác mà không bốn gì đấy rồi rồi chân thứ hai là chân ao đây chính là cái chân để mà chúng ta đọc thời gian thực này các bạn thì chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta bấm chuột vào nó ha nó xuất hiện cái à, một cái ô như thế này chúng ta bấm vào và chúng ta chọn cái cái cái cái cái mà thời gian thực vừa rồi ha nó là time đốc và là và chọn nặng đó như vậy là chúng ta đã đã đã đã, đã lấy được đồng hồ thời thực ra đó và cho cái đồng hồ thời gian thực này hoạt động và đã đọc được cái đồng hồ thời gian thực đấy có một điều các bạn lưu ý là khi chúng ta để à, thực hiện cái đồng hồ thời gian thực ở Việt Nam á, thì các bạn nhớ bấm phải chuột à, vào à, con BUC này ha chúng ta chọn property chọn property rồi và lúc đó chúng ta chọn cái dòng là time of day này và chúng ta nhớ đổi cái múi giờ này ha về là à, múi giờ cộng 7 tức là giờ Bangkok giờ Hà Nội giờ Jakarta đó chúng ta đổi về đây thì nó mới giống như giờ Việt Nam chứ nếu mà chúng ta thông thường là nó sẽ nằm ở cái giờ của Đức nha giờ của Đức mà giờ múi giờ của Đức thì nó tại vì cái BUC này là, là do hãng xi măng của Đức sản xuất mà cho nên là nó để ở múi giờ của Đức vậy thì múi giờ của Đức nó sẽ bị lệch với múi giờ của Việt Nam là là là, là 5 tiếng đấy 5 tiếng đấy cho nên là chúng ta phải chọn lại nha rồi chúng ta ok rồi bây giờ để viết uh, qua cái ví dụ này là 13 giờ 00 thì chuông sẽ reo ba hồi nha vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh so sánh nha chúng ta lấy cái sử dụng sử dụng lệnh so sánh là lệnh lệnh, lệnh so sánh giờ đó nha bây giờ chúng ta vào đây chúng ta lấy lệnh bằng bằng ha nó lấy lệnh bằng vậy thì chúng ta sẽ lấy giờ này bằng cách là chúng ta bấm chọn vào đây rồi chúng ta chọn cái đồng hồ thời gian thực này nhớ chọn đồng hồ thời gian thực nhé chứ không có chọn lưu trữ nha rồi chọn cái giờ đó thì chúng ta so sánh với mấy giờ 13 giờ 00 nha như vậy là chúng ta sẽ so sánh với 13 giờ đúng chưa rồi 00 phút thì chúng ta cũng bằng không không phút thì chúng ta cũng đoạn lệch bằng nha à, so anh bằng đó rồi chương này thì cũng là lấy đồng hồ thời thời gian thực này nha và lấy cái bài bài là bài phút nha bài phút bằng bằng không đây đúng chưa như vậy là đúng 13 giờ không phút thì chuông sẽ reo ba hồi mỗi giờ hồi 2 giây nha. như vậy là đúng 13 giờ không phút rồi nhưng mà chuông sẽ reo ba hồi không giây nữa chúng ta copy nó à, chúng ta copy chúng ta dán vào đúng không ạ và ở đây chúng ta sẽ lấy bài là bài giây chứ không chúng không chúng ta không lấy bài phút nữa bài giây không giây à, lớn hơn hoặc bằng không giây nhà chúng ta lớn mà tại sao vậy bởi vì bằng không giây nó cũng phải hoạt động chứ ở không giây nó cũng hoạt động chứ rồi lớn nó không giây nó hoạt động sau đó gieo 3 hồi mỗi hồi 2 giây và tắt một giây như vậy là thời gian gieo là hai vậy thì chúng ta sẽ chỗ này chúng ta sẽ lấy tiếp à, chúng ta copy ha copy chúng ta dán đây còn chôn C còn chôn V và chúng ta chọn đây là nhỏ hơn nhỏ hơn à, hai nha nhỏ hơn hai tức là không dây nó đã gieo rồi một dây nó gieo như vậy không dây với một dây nó gieo là là gieo hai dây đó nó rồi thì để chuông nó gieo thì ở đây là chúng lấy một cái ngói ra đặt là chuông nha chuông rồi chúng ta đặt cho nó ngói ra là chuông thì chúng ta đặt là là quy không không đi ha quy không không đó định nghĩa cho nó quy không là chuông rồi như vậy đúng 13 giờ không phút không giây nha nhỏ hơn hai giây thì chuông nó reo tại vì không giây thì đương nhiên nhỏ hơn hai lệnh nó khóa và nó reo tới giây thứ một reo đúng tới giây, giây thứ một nó còn reo nhưng mà giây thứ hai thì nó không còn reo nữa như vậy ở đây là reo được một lần này các bạn và tiếp tục như vậy chúng ta lấy xuống chúng ta copy cái này cho nhanh chúng ta sửa nha copy hai cái này copy dán vào đây còn chuẩn về và nghỉ mấy giây tắt một giây như vậy chỉ nghỉ có một giây thôi như vậy giây thứ hai nó không tắt về thì chỗ này nó sẽ lớn hơn bằng hai và nhỏ hơn bằng bằng lớn bằng hai nó gieo này chỗ này bằng hai nó không gieo vậy gieo nó bằng hai nó gieo vậy thì bằng hai nó gieo bằng ba nó gieo vậy thì chỗ này nó 4 nhấn 3 đúng không bằng hai gieo bằng ba nó gieo nhưng mà à như vậy là chỗ này phải là 4 chứ đúng không hai gieo ba gieo bốn không gieo rồi ta nối về như vậy là được lần thứ hai nha đường dừng như lần thứ hai và tương tự như vậy chúng ta tiếp tục chúng ta dán vào đây nha dán vào ở đây thì nó sẽ lớn hơn lớn mấy các bạn lớn hơn à, lớn hơn 4 đúng không tại bằng 4 không giao rồi rồi lớn hơn 4 nhọn nhọn 6 nha, nhọn 6 tại vì nó giao 2 giây rồi chúng ta lớn vào như vậy là chúng ta được 3 lần rồi đó đúng 7 giờ 13 giờ 0 phút thì chúng giao lần thứ nhất này lần thứ hai này lần thứ ba được chưa như vậy là chúng ta thỏa cái điều kiện đầu tiên rồi đó à, thỏa điều kiện đầu tiên này điều kiện thứ hai bây giờ cái cái giờ thứ hai là 15 giờ thì chúng giao có hai giây thôi nha cũng 15 giờ không phút thì chung gieo 2 giây và chúng ta sang cái network thứ hai là chúng ta copy nha copy này cho nhanh à nếu mà như vậy thì chúng ta phải à, cùng một network mới được nha rồi cùng một network cũng vẫn được chúng ta lối này và copy này copy này cho nhanh ha các bạn copy cho nhanh copy này dán vào này đó chúng ta chỉ việc đổi là chỗ này là 15 giờ đúng không ạ rồi không phút không giây hai giao nó cũng giao luôn này nó cũng ra luôn đó rồi gì nữa tiếp tục hàng này nó đúng không gieo hai giây mấy lần à gieo có một lần thôi có một lần thôi thì đủ rồi à, gieo một lần thôi thì đủ rồi ok rồi như vậy là 15 giờ nó gieo đúng hai giây thấy chưa rồi tiếp theo là gì 15 giờ 30 gieo hai lần à, như vậy là 15 giờ 30 thì nó giống như trên này vậy thì chúng ta copy vào đây copy hai cái này copy nó rồi dán nó vào đây dán vào đây là 15 và 30 ra ba lần đây thì chỗ này là thay bằng gì 3 30 là được rồi 15 và 30 giao lần thứ nhất 15 và 30 giao lần thứ hai 15 và 30 giao lần thứ ba à, copy cho nhanh làm cho nhanh các bạn tương tự như vậy 17 giờ 10 cũng gieo hai lần giống như vậy nha nếu giống như vậy thì chúng ta chỉ việc copy này rồi chúng ta dán nó ra mà thôi đây dán nó ra chỗ này là 10 7 giờ 10 phút đúng không ạ 17 giờ 10 phút chúng ta dán vào đấy chúng ta chỉ có một cái chuồng này thôi đúng không ạ rồi như vậy là hết rồi đó bây giờ chúng ta lót vào DLC chúng ta thử nhá lót vào này ok rồi chúng ta đóng nhỏ mấy cái này lại chúng ta nhìn cho nó dễ được chưa các bạn đấy rồi chúng ta soi lên này rồi như vậy hiện nay nó đang là 14 giờ 31 phút 55 giây nha thì nó đúng với lại cái à, đồng hồ ở trên cái à, máy tính của chúng tôi của chúng của tôi ha bây giờ để chúng ta thay đổi cái thời gian này chúng ta kiểm nghiệm chúng ta bằng cách là chúng ta vào à, BC programming này ha chúng ta chọn là online diagnostic này ha chúng ta bấm nút vào đó thì nó ra hiển thị cái cửa sổ này rồi chúng ta bấm nhỏ lại rồi chúng ta chọn function chọn set time ha, đây là cài đặt cái thời gian và chúng ta bỏ vào cái dấu tách này đi và chúng ta có quyền chúng ta thay vào đây là 14 giờ 14 giờ à đây hiện nay nó đang là là là là PM tức là nó hiểu là là giờ giờ ngắn á thì chỗ này là 12 giờ ha 12 giờ 59 phút 55 giây PM là buổi trưa buổi chiều ha hẹp lại rồi chúng ta quay trở lại men này đấy thì hiện nay nó 12 giờ 59 phút 58 giờ, này. 60 giờ một lần gieo này đấy, hai lần gieo này ba lần gieo này đó hết rồi nhưng mà nó giao ba lần rồi tới dây thứ 10 là nó hết rồi dây thứ sáu là nó hết rồi đúng không chuông nó gieo rồi đó rồi nếu mà ờ, ở sang cái dây cái phút kia thì chỗ này nó không gieo nữa à, cái phút thứ nhất thì chỗ này nó không thỏa mãn nữa cho nên là cái phút uh, sang cái phút thứ một rồi thì lúc này nó dù là cái không nó có trở về không cho nữa nhưng mà cái chỗ này nó hở rồi thì nó đâu có điện cho cái chuông này đâu đúng không ạ đó đó rồi tương tự tiếp tiếp theo ha chúng ta sẽ đặt là 10 à, mấy giờ nhỉ 15 giờ này ha chúng ta xem chung giao mấy lần 15 giờ này thì chúng ta bấm vào đây 15 giờ tức là tương đương với là gì 3 giờ à, 2 giờ 59 chứ đúng không 2 giờ 59 59 phút 47 giây đi ha rồi ok chúng ta xem này bây giờ nó là 14 giờ 59 phút này có 15 giờ 30 hả không có 15 giờ hả 15 giờ rồi 15 giờ đây 14 59 này đó nó gieo qua lần một này đó hết rồi nó không chết này này nó không đến được đấy bây giờ là dây lớn hơn dây thứ 8 rồi cho nên chỗ này nó đâu có có, có, có, có thỏa mãn đâu cái điểm này nó không thỏa mãn cho nên cái lệnh này nó không thỏa mãn cho nên là cái tiếp điểm này hở đó rồi chúng ta tiếp tục này 15 giờ 30 tức là 3 giờ 34 phút à, 29 à, phút chứ 29 phút 13 giờ 29 phút rồi 45 giây apply này đấy 15 giờ 29 phút này, này các bạn nó sẽ là 30 phút này chỗ này sẽ đóng lại và nó cũng gieo ba lần nha các bạn 29 này các bạn để ý này 57 này 58 này 59 này 60 này. đó gieo một lần này đấy gieo hai lần này đấy gieo ba lần này đó rồi chuông nó gieo ba lần đó các bạn tương tự như vậy là 17 giờ 10 ha 17 giờ 10 tức là tương đương với lại là 5 giờ 5 giờ à, 50 à, à, 9 phút chứ 9 phút và à, 50 giây đi ha apply này đấy 17 giờ 9 phút này này chừng nào 17 giờ 10 phút thì nó cũng giao ba lần ha các bạn đó một lần này hai lần này và ba lần đó chúng sẽ giao ba lần thì đó là cái đồng hồ thời gian thực ờ, trên cái ờ, của cái um, BCS 7002 các bạn thì uh, video uh, hướng dẫn uh, đến đây là kết thúc ha cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và đừng quên uh, đăng ký cũng như là chia sẻ clip này đến với mọi người chào tạm biệt cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích Hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem và đừng quên ấn nút like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!